hãy cùng đánh chi lại gắn bó dài lâu. hai số ba cùng mời anh nhé chị em xem ờ, cuốn cái này ờ, một bữa ờ, mười hai trăm mười ba trăm hai mươi biết là bao nhiêu lượng đấy là đô tôi vẫn đang là một trong những người làm chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn đấy ạ Thưa anh chị, giữ vị trí thứ 3 trên đồng nghiệp chúc mừng trưởng phòng kinh doanh Bắc Minh 412 bằng phân thị Thùy Trang. Một tràng tay thật lớn cho Trang chị. Phạm Đăng Tùng và đứng vị trí số 1 xin được chúc mừng chị Ngô Thị Lá phóng viên Bắc Ninh 8 chào À, xin Đây là top 3 đúng không? Thằng ảnh muốn ờ, tháng sau anh chị em khác lên đi. <laughs> Được không? Được chưa? Tháng sau anh chị em bị các em khác. Tư em không một tuần trang. Thì em ba anh chị em khác sẽ lên thay ba vị trí này và ba chị vị trí này sẽ lên vị trí bền hơn à, thấp là mệt hơn đó một hai ba chụp và chúng ta sẽ được chúc mừng các anh chị thăng chức băng trong tháng 1 tháng 4 vừa qua xin được chúc mừng anh Nguyễn Đức Chín công ty doanh Bắc Ninh 42 chúc mừng chị Lê Thị Nga công ty doanh Bắc Ninh 8 110 của kinh tế Bắc Ninh 30 Chị Nguyễn Mừng anh Ngô và Ngọc của kinh tế Bắc Ninh 40 Chị Nguyễn Mừng là chị Nguyễn Thị Thanh Lịch của kinh tế Bắc Ninh 42 Chị Nguyễn Trung Mừng chị Nguyễn Thị Liên của kinh tế Bắc Ninh 38 Chị Nguyễn Trung Mừng chị Linh Thị Minh Thuận của kinh tế Bắc Ninh 42 Chị Nguyễn Trung Mừng anh Nguyễn Văn Đạt của kinh tế Bắc Ninh 42 mừng chị Dương Thị Đào, học kinh doanh Bắc Ninh 30 năm. Xin chúc mừng chị Nguyễn Minh Hải, học kinh doanh Bắc Ninh 38. Xin được chúc mừng anh Phạm Đăng chưa các chị em ờ, trong ờ, quý cô ban chúng ta cũng rất là vui khi được ờ, vinh danh cũng là phần sáu anh chị xuất sắc để lên được vị trí của em và trên bàn hình của anh chị đang người là sáu anh chị xuất sắc xin được chúc mừng à. chị chị Thị Vân có vinh danh Bắc Ninh 38 À, sẽ ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Lê Trọng Trương và Minh Danh Bắc Ninh 41 Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh dung và Minh Danh Bắc Ninh 42 Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Tuyết và Minh Danh Bắc Ninh 42 nhớ giữ một đúng vị trí Được vâng, không Trang? Thiếu những người khác à, Ý còn vâng, thiếu một số anh em đúng không? Vâng dạ, Em là một số chỉ lấy em thì em xuống Lên ngược lên Hai, ba Kê lên Một, hai, ba, bốn Bạn, bạn thì cô nào chính thức đang chức xung Wow Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao bạn thì cô nào. Dung cũng đã áp dụng chương trình ngày ngày của bạn đó. Đó, đó, Xin mời BM à, của bạn Thảo quá Xin xin mời Thảo. Em chúng ta một hai ba chuột hai ba chuột rồi. Ngày nay chúng ta cùng người danh bắc phòng tiêu du của chúng ta cùng một quý rồi chúng ta đã phát triển được ba game đây là một điều rất là tuyệt vời và vùng đông bắc chúng ta chưa có văn phòng nào mà có một lúc là ba mươi em đi tiên du một trạm nhân tuần tới chứ không phải trường học kinh doanh bắc ninh 40 chị trần thị thơm xin được chúc mừng trường học kinh doanh bắc ninh 41 anh phạm đăng tùng và xin được chúc mừng trường học kinh doanh bắc ninh 42 chị thân thị thùy trang xin chúc mừng các chị xin mời vì em ờ, lớn nhưng mà đẻ lúc là là là ba nghe bên trên này ạ trên bên ngoài chứ ngoài ngoài nhưng mà đẻ rất tốt lò đào tạo nên lò đấy à đây là ừ, thăng chức à, chắc là sẽ sẽ phải có một cái thách thức cho bà đồng chí này rất tuyệt vời em chúc mày mọi người đấy xem là mình à, rồi, anh em dê sang bên này một bước và tháng quý một được bao nhiêu nhỉ? Thơm một nhớ, bây của quý một bao nhiêu? Trang quý một được bao nhiêu? Tổng quý một bao nhiêu? Vậy là thì rất đẹp. Ờ, chị em bên bên của về rồi ờ, chúng ta cùng hướng lên màn hình nhé. Xin mời các bạn ra. 1 2 3. hai ba. Dạ rồi. Ờ, cảm ơn anh chị em. Ờ, anh chị em làm Anh chị em có xin cái thắng đơn không? Xin mời anh chị chúng ta cùng hướng lên trên này. Đầu là cuối. Xin mời anh chị em. Bây giờ chúng ta là đầu tiên thì phải mà phải bao lần Chị đã xuất Anh chưa phải là em rất với nhau ở ờ, cái V5 chẳng một chút là chúng ta thắt bộ đó anh chị à, anh sẽ phải trang chào bắt nhịp thôi anh bài ờ, chung sinh nhật để chị em cùng có thể lớn anh chị ơi anh cùng có thể lớn đi ạ ban tổ chức sẽ um, tắt bớt cái điện thì nó mới lung linh được à, cái điều bài cái quạt tắt bớt đi Mình sai khi anh rất là quan nhật bài Ô nhá, hôm ở ba chúng ta sẽ đi gấp đi đã. Bây giờ anh em hãy cùng ờ, nhắm mắt lại. À, và mình hãy gấp đi đầu. Ba trăm. Và cũng là